rau về rau về lấy bên đây nè lấy này nè cái bọc này mới tưới nè này không lấy nào cũng được chứ nói chung là muốn lấy cái nào đó ờ, lấy 10 uh, ờ, nãy nó nói là 10 phần cho mấy chú bảo vệ phải không với lại chở mới cho hưng đúng không lấy đại đi cái nào cũng như cái nấy nào có mấy mấy cái này nè có hồ khủ qua nữa nè cái bọc máy bên đây có khủ qua nè cái nào cũng như cái nấy chứ chào cô chú anh chị và các bạn nhé rau ờ, bữa nay về tới rồi hôm nay mình sẽ lên bình thủy nha ừ. nè bên đây có bí đao nè cái giá bí đao bự nè ừ đó qua xin rau nữa hả bào dữ vậy rồi vô để để cho để cho em trai này lấy uh, ờ, 7 phần đi cho bên ờ, dung để nó phát cho mấy hộ kia cái vô lấy 7 bịch đi em hưng à, nó xin mấy bọc bự về cho nó tự ờ, nó tự bung dạ. nè lấy mé bên ừ chỗ nào lấy mé bên đây nè em mé bên đây có củ qua nè ừ lấy đại bảy bọc còn bên đây hả bên đây uh, nó... nè lấy uh, rau lan đi thì lấy từ trên xuống đi lấy cho nó mới đi ừ bọc chắc rau lan lấy hai ba bọc đi rồi nè bắp cải nè rồi đậu đũa kìa dưa leo rồi ok máng được không lấy về cho dung á hả để nó phát cho giải trọ hay vậy lấy cho dung phát giải trọ hay vậy ờ nè cho nó bịch khoai luôn đi lấy nó bịch khoai nè ờ đậu bắp đậu bắp ở dưới có nhiều lắm rau muống nữa kìa nè lấy ôm bồ ngót đi bồ ngót nè ở dưới á dưới bồ ngót dưới ờ ừ, bơm mấy bó ờ, bồ ngót và lấy thêm đậu bắp đi đi cái này ờ, phước uh, chia lại cho thằng em em nó cũng làm thiện nguyện nữa để uh, nó về nó chia ra xong nó phát cho bà con bà con cũng uh, trong vùng phong tỏa không à hai bốn sáu tám mười lấy thêm đi lấy ờ, bắp cải đi nè có cái bịch cải xanh bự này nè bịch cải nè ờ. ừ ừ ừ đó hai bịch cải xanh đó đó xin gạo nữa hả à, chắc bể nợ luôn quá bào quá nè còn bịch dưa leo nè cho hưng luôn đi rồi lấy bịch dưa leo này đi kìa bên bển cũng có rồi khỏi khỏi bươi ờ lấy bịch dưa leo đi có lấy rau muống chưa dạ không bên đây còn mấy bó con muốn vậy ở đây bữa này phải không thôi vậy lấy bó này luôn đi lấy bó này đi giờ mấy bà ở đây mừng lắm ít lại mấy bà vô nhẹ lẹ chứ không gì chứ lấy cái gì dũng kêu xin anh luôn mớ gạo ơi mớ gạo gì gạo nữa hả khỏi về bệnh lấy gạo ờ, mấy mấy đó mấy phần bảy bảy phần nè lấy bảy phần lẻ nè nó bào dữ trời ở đây ờ, ba nè ở đó mấy bịch nữa rồi ok nha hiền cảm ơn nha bốn anh ơi đủ không đủ bảy luôn phải không bảy đúng rồi OK. cái, gì? hỏi hay dữ vậy ta rồi cần gì nữa không kìa mì luôn kìa lấy mẹ nó đại luôn đi cho nó xong luôn chở hết nổi rồi <laughs> mì muối đường ông nó còn nhiều lắm nhiều lắm hả cái nào nó dư dư mì hay gì nó thiếu thảy qua đây bên đây đang thiếu mấy cái đó đó Ê mình còn một đống ở mé bên kia nữa cần Hồi nó đừng chanh đó Hồi nó lôi vô luôn hết luôn cho rồi đi Bữa nay mình dồn lên Bình Thủy luôn á Mớp với lại à, chanh đó mình vô hết luôn đi Đây Cái này đặc biệt nữa là hôm nay là có uh, Bếp uh, chỗ tài Hôm qua là mình ăn lẩu mắm phải không Bữa nay anh em mình sẽ ăn vịt nấu chao Đu, này Đó được uh, được mạnh thường quân tặng con vịt rồi về không biết làm cái gì thôi nấu vịt nấu chao quất luôn Đó, quá ngon ha mời vịt nấu chao nè mời cô chú anh chị ăn nha đây là quán ờ, đại ngân quất đầu bếp uh, chủ quán đứng ra nấu luôn biết rồi tận dụng nguyên cái quán luôn bữa nay là mình sẽ chở hết gạo này luôn với gạo bên đó chở lên ờ, Bình Thủy tới một tấn mấy lần một tấn 250 ờ, kg có thể chở theo tấn rưỡi đang đi lấy ờ, nước tương này chút nữa rồi về mình bỏ vô thêm vô đây với đường với muối hôm nay là mình cho sạch hết luôn á ok dũng nói hết mì rồi ổng bển hết mì rồi kìa ai biết đâu nghe đâu nó bển hết mì á có có lấy luôn rồi à, lấy anh gửi đâu bảy phần bảy phần mì trứng luôn nè cho nó chọn bộ nè vô lấy à, bảy bịch luôn đi cho nó chọn bộ luôn đi anh cũng sắp dù gì anh cũng sắp banh sát bể nợ rồi lo gì chơi đi còn 10 ngày nữa thôi mà dạo này cũng đang khổ lắm đang phải à, bán bánh trung thu rồi bán à, súng à, khử khuẩn để cứu vớt đồ lại ờ. nước tương hết rồi nước tương đang đi lấy rồi lấy đỡ đi khỏi nước tương ờ. đó đó rồi đó vậy đó là đủ rồi đó vậy là đủ rồi đó rồi vậy xong không anh ờ vậy là về là cứ phát thôi ok cảm ơn anh đâu rồi không được cho chị. Được hết trơn à, cỡ nào cũng được hết trơn. Hôm nay là mình sẽ gán vô 300 à, phần rau luôn nha. Gửi ở trên à, khu okay, à, xóm lưới hẻm 1, hẻm 3 để dài lên chở theo một tấn rưỡi gạo hôm nay là mình chơi mất môi trên bình thủy luôn á phần rau này là chiều nay là để dành cho bà con trên đó nè đó những bọc mà có mớp thì sẽ không có bí đau nè mớp đậu bắp dưa leo bắp cải có mấy bịch có bí đau nữa bí đau dùng mới ngon đây nè nó nói chung là bóc hên xui đó ai có được bí đau thì ăn bí đau ai không có ăn bí đau thì mình ăn mớp rau tươi mới về không luôn đây bịch này có bí đau nè là đi đào cả nhà có ờ, ủng hộ thì ờ, ủng hộ bánh trung thu nha bánh trung thu với lại ờ, súng khử khuẩn nha hiện tại là phước đang bán hai cái đó bánh trung thu thì ba trăm sáu một hộp còn súng này thì súng 8 tia à, súng này thì là 560 một cây với một uh, một uh, gì nè một uh, chai cồn đây xong đây anh em mình sẽ chuẩn bị đi giao nè chuẩn bị đi ship làm shipper đi giao kiếm tiền kiếm kinh phí đổ xăng cộ đây chuẩn bị đi giao uh, súng à, súng là hộp gì nè với lại một chai cồn cồn mé bên đây chuẩn bị đi giao cho các cô chú hồi nãy có đặt đây cồn là chai là chai một lít nha đây cồn chai này chai một lít luôn còn 70 độ mình bỏ vô để mình à, khử khuẩn tại nhà luôn Ây da, cho nó tiện combo là ship luôn là sáu trăm rưỡi nha vừa súng vừa cồn vừa ship luôn còn bánh trung thu thì à, ba trăm sáu một hộp dạo này phải à, phải bán hàng rồi cô chú anh chị ơi không bán là kiểu này là duy trì không nổi đây bánh trung thu này cũng chuẩn bị ship cho cô chú anh chị nè nãy đặt nè ở đây là cũng ba mươi mấy hộp với lại ba mấy cây súng bữa nay à, ra hàng được nhiêu đó là cũng ổn giờ từ đây tới 5 giờ Phước sẽ <laughs> đi giao hết mớ này rồi về là chuẩn bị đi phát quà rồi hãy chào cô chú anh chị nha có mua cái gì thì ủng hộ phước nha mấy cái này là cho cái kia ở ngoài xe nãy mới là bán rau tươi ha nè có củ quả nè đậu đũa luôn một bịch cầm lên là chắc cỡ 3 kg á nặng lắm rồi thôi dự phước chào cô chú anh chị nha hẹn gặp lại vào tối nay nha giờ phước sẽ à, đi làm à, shipper shipper ship ờ, bánh trung thu với lại ờ, súng khử khuẩn cả nhà có mua thì ủng hộ mình nhé bánh trung thu thì ờ, ba trăm sáu một hộp ship luôn là ba trăm chín nha súng thì năm trăm sáu đây còn 60 ngàn nữa là 620 ship 30 ngàn nữa là 650 súng thì Phước vẫn bảo hành đổi trả nha hàng của công ty đàng hoàng bởi vậy cũng an tâm nhé ở ngoài thị trường thì nó cũng có nhiều loại uh, súng như giá cả thì có loại ba trăm mấy bốn trăm mấy cũng có nữa nhưng mà Phước bán vậy đó năm trăm sáu loại số Phước của Phước là năm trăm sáu cả nhà có ủng hộ thì ủng hộ nha để kiếm kinh phí để uh, hỗ trợ cho phụ cho bà con kèm theo là xăng cộ bye bye và hẹn gặp lại